đó là những gì tôi biết và tôi đã nói nhưng họ bảo tôi đừng làm điều đó nữa bởi vì chúng tôi sẽ giết bạn mọi người bắt đầu trò chơi và trò chơi bây giờ thì nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi thế giới sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa anh ấy đã cảnh báo với tôi rằng thế giới sẽ thay đổi nhưng mà lúc đó tôi không thật sự hiểu nó vào cái thời điểm đó ba Brian Rose vừa bị cảnh cáo và xóa video đi bởi vì anh ta đã mang đến một điều nó gây tranh cãi đó là cái quyền tự do ngôn luận nhưng mà cái điều đó nó hoàn toàn chính xác bạn đã bị vi phạm cái quyền đầu tiên rồi đó là quyền tự do ngôn luận và một cái quyền khác bị vi phạm đó là quyền hội họp giãn cách xã hội và đóng cửa các doanh nghiệp là cái vi phạm cái quyền đầu tiên vì vậy quyền của chúng ta nó đang bị lấy khỏi tay chúng ta ngay bây giờ điều đó làm tôi băn khoăn bởi vì Brian Rowe đó là một anh chàng tuyệt vời anh ta đã bị gỡ xuống những cái video bị phê bình bạn biết LinkedIn, Bill Gates, YouTube không tất cả những cái thứ đó bạn phải hết sức cẩn thận bây giờ ngày hôm nay quyền tự do ngôn luận không còn nữa ngay cả trên nước Mỹ có một số mối đe dọa mà tôi đã nhận được và tốt hơn hết là hãy cẩn thận hãy nói về vaccine đi tôi đã nghiên cứu về vaccine tôi biết những gì họ làm lý do chính là vì vaccine nó mang lại lợi nhuận cực kỳ cao và họ chỉ đơn giản là mang chúng ra ngoài và họ không bao giờ bị kiện vì cái sự thất bại nếu một của cái vaccine không bao giờ họ bị kiện vì cái điều đó những bạn biết những công ty dược phẩm lớn không ABC hay là Big Pharma hay là những công ty khác những người đó họ không bị kiện nha và tất cả những gì họ làm chỉ là sản xuất vaccine thôi sau đó một người như Trung hoặc Obama sẽ giúp họ đó là những gì mà tôi biết và tôi được cảnh cáo đừng nói về cái chuyện này nữa nếu không chúng tôi sẽ giết bạn và bác sĩ của tôi họ đã nói rằng à, họ có thể làm điều đó nó khiến tôi lo lắng tự do ngôn luận tôi đồng ý mọi người có thể nói cái điều đó có người đồng ý có người không đồng ý mọi người đều có ý kiến riêng của mình mà nhưng mà cái việc đe dọa giết một ai đó nó không còn xa vời nữa mọi người bắt đầu cái trò chơi và bây giờ cái trò chơi nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi khủng hoảng corona này như cái tên gọi của nó nó là một cái màn xương che phủ cho những cái điều đã xảy ra nhiều năm nay cái cuộc khủng hoảng lớn nhất là cuộc khủng hoảng tài chính ở thế hệ này thế hệ Milanese đã sụp đổ ý tôi là cái thời gian nó sẽ cực kỳ nhanh thôi nếu bạn hiểu tiền được tạo ra như thế nào nó là tín dụng và nợ đó là tất cả ý nghĩa của nó nợ và thuế đó mới thực sự là tiền nhưng họ không dạy bạn điều đó ở trong trường và ngày nay lý do mà cái nền kinh tế nó sụp đổ là vì năm 1971 cái chế độ bản vị vàng nó được gỡ bỏ rồi và họ chỉ có thể in thêm tiền giả thôi và tiếp tục in tiền in tiền in đồng đô la Mỹ cứ tiếp tục in thêm và trong một vài năm nữa đó là cái cách duy nhất mà họ có thể giữ được cho cái nền kinh tế phát triển họ phải tìm những người mà đủ ngu ngốc để có thể mắc nợ các đồng nghiệp của tôi tại khu bảo tồn liên bang và tôi tận tình phục vụ người dân Mỹ hôm nay chúng tôi quyết định giảm lãi suất tôi không biết cái điều này ngay từ khi còn bé bạn biết đấy nó được gọi là tín dụng bây giờ mọi người đều có thẻ tín dụng nhưng mà họ không bao giờ dạy cho bạn cách sử dụng nó tại sao lại có thẻ tín dụng tại sao bạn cần nhiều tiền hơn để tiếp tục mở rộng nền kinh tế họ tìm nhiều người đủ ngốc để mắc nợ cho thẻ tín dụng và tất cả những điều này họ sẽ nói rằng đây là những cái khoản cho vay tự động nhưng tôi nghĩ điều tồi tệ nhất cho thế hệ của bạn nó xảy ra vào năm 2009 khi Tổng thống Obama đến ngân hàng và nói rằng chúng ta cần phải cho sinh viên vay thêm nợ Dạ, chung đó là lý do bạn cần một cái nền giáo dục tốt hơn một cái nền giáo dục tốt hơn tôi không biết bạn hiểu về tiền như thế nào nhưng thật sự chỉ có 4,5 nghìn tỷ tiền mặt thôi nhưng mà có khoảng 225 nghìn tỷ nợ chỉ có 4,5 nghìn tỷ cho 225 nghìn tỷ nợ và công suất của những cỗ máy này nó sẽ dừng lại sớm thôi bạn biết đấy tôi không biết là đến khi nào nhưng nó sẽ dừng lại và khi nó dừng lại khi đó vàng bạc có thể cả bitcoin nữa những cái thứ đó nó sẽ tăng mạnh vì vậy hãy quay trở về năm 1971 khi mà cái cuộc khủng hoảng này nó bắt đầu từ thời điểm đó và khi đó cái thế hệ của bạn sẽ thừa hưởng một đống gọi là đúc đu đu và mọi người sẽ bị cản trở bởi cái điều đó tôi đang viết một cái bài báo ngay bây giờ mất hơn 4 tháng để viết nó nó cực kỳ khó khăn nó gọi là thế giới mới dũng cảm và những gì xảy ra trong cuộc khủng hoảng corona này sẽ giúp chúng ta bước vào một thế giới mới một cái thế giới phải cần đến sự dũng cảm như tôi đã nói trong cái lời tiên đoán là nó sẽ vào năm 2016 nhưng tôi không thấy trước được một số điều tôi đã đoán cái điều này từ năm 99 rồi nhưng mà tôi không thấy trước được việc nới lỏng định lượng giảm lãi suất về không tôi không thấy được cái điều đó các nhà lãnh đạo của chúng ta họ tuyệt vọng ngân hàng dự trữ liên bang và thậm chí họ còn khiến cho sinh viên mắc nợ tôi không thể tin được cái điều đó mọi người tuyệt vọng đến cái mức độ nào nó bắt đầu từ năm 1971 thế giới bây giờ đang chìm sâu trong những khoản nợ và thế giới sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa bạn thấy video hữu ích học gì từ nó hãy bấm like giúp mà chia sẻ nó có thể nó cũng sẽ bị xóa sớm rồi còn tiếp hả? họ sẽ làm gì bây giờ cái này trước hết mọi người có thể làm đó là nhưng mà họ sẽ không làm đó mới là vấn đề tôi nghĩ vấn đề của hầu hết người mỹ là họ quá tự mãn họ chờ đợi nó sẽ tự lành và vì thế mọi người có thể làm bây giờ bạn biết đấy là như tôi đã nói trong quyển fake cái khoản đầu tư đầu tiên của tôi là một đồng vàng hồi đó ở đồng Hồng Kông gọi là Kuwait tôi bay máy bay đến Việt Nam ghé qua Hồng Kông tôi mua một đồng vàng và à, nó là năm 1972 tại sao ngày tháng nó quan trọng bởi vì á, năm 1972 vàng là bất hợp pháp nếu bạn sở hữu vàng ở Mỹ à, vì vậy á, coi như là tôi buôn lậu nó vào Mỹ á, tôi có cái đồng vàng tôi lút trong túi xuống tàu không ai kiểm tra nhưng mà tôi cảm thấy mình như một tên tội phạm vậy khi mà buôn lậu vàng và bởi vì cái điều đó nó bất hợp pháp Mỹ khi mà sở hữu vàng năm 1933 dưới thời của Rothschild những đồng vàng có giá trị gần 2.000 đô la và bởi vì tôi hiểu tiền tôi hiểu nó làm giả cái định lượng và lãi suất thì bằng không nên tôi hầu như không tin tưởng vào đồng đô la phần lớn trong cuộc đời tôi là tiết kiệm vàng bạc à. tôi tiếp tục giữ nó vì tôi không tin tưởng một tí gì vào đồng đô la ngày hôm nay mọi người có thể mua bạc với giá khoảng 20 đô một đồng bạc nó chỉ có giá 20 đô thôi nhưng bao nhiêu người sẽ đến cửa hàng tiền xu để mua nó chắc chắn là không chưa đến một phần trăm người Mỹ sở hữu kim loại quý và bạc hôm nay nó thấp hơn 50 phần trăm mọi thời đại vì thế bạc là món hời tốt nhất trên thị trường mà chúng ta nói đến ngày hôm nay nó chỉ khoảng 20 đô thôi nó có thể lên đến 50 đô và tôi nói bạn bè của tôi thì họ bảo ok tôi sẽ nghĩ về cái điều đó đó chính là vấn đề mọi người có thể đủ 20 đô bạn biết đấy trẻ em cũng có đủ 20 đô nhưng mà có điều mọi người đã không làm và khi mà bạn biết đó, hầu hết mọi người đều ít vận động họ muốn làm như vậy cả ngày họ bảo là tôi rất vui sẽ không có điều gì xảy ra đâu họ chỉ cố dọa sợ tôi mà thôi như bác sĩ của tôi á ông nói là ông đã nói cái điều này suốt 25 năm rồi nhưng mà tôi đâu bao giờ nghe đâu ông cứ nói là tôi ngày nên có vàng bạc rồi nên có cái gì đó bảo tàng phẩm, tác phẩm nghệ thuật bất động sản đó và thu nhập từ bất động sản tôi có một người bạn ở Panama anh có một trang trại bơ và anh ấy ngồi trong trang trại trồng bơ ở Panama bởi vì mọi người có nhu cầu ăn bơ và một anh chàng khác thì trồng Việt quất Bouvet nhưng mà một người bạn khác của tôi anh đến từ Seattle thì uh, anh có một căn nhà và những đứa con của anh dọn ra ngoài hết rồi nên là anh chuyển các phòng ngủ thành một cái căn hộ riêng luôn và anh lắp một cái nhà bếp cái nhà vệ sinh trong phòng ngủ bé tí của anh Thế là bây giờ anh cho thuê 4 phòng ngủ và anh kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết bởi vì hầu hết rất nhiều công nhân đi làm ở Seattle vì vậy họ đến phòng trọ nhận phòng vào thứ hai và trả phòng vào thứ sáu ngôi nhà nhỏ đang tạo ra nhiều tiền hơn và có một điều bạn nên biết đó là công nghệ tất cả những loại camera nó ok nó còn được gọi là cái hiệu ứng Lindy Na, Naslim Park đã viết về nó ông nói bất kỳ điều gì mới mẻ trong 20 năm qua sẽ biến mất trong vòng 20 năm tới những gì sẽ tồn tại là những điều cũ vì thế mọi người từng nghĩ rằng công nghệ nó sẽ tồn tại nhưng không tồn tại là những cái thứ cũ đó là vàng bạc nó tồn tại vì nó cũ rồi bitcoin nó có thể tồn tại hoặc không không chắc thì nó mới à, vì thế tôi không thể nói cho bạn biết nên mua gì nhưng tôi chỉ nói cho bạn nghe cách suy nghĩ nè Nassim Taleb có một quyển sách rất là hay anti fangle nó rất hay anh là một người cực kỳ thông minh anh viết về cách chúng ta học ở trường như là đang nuôi những cái bông tuyết vậy bạn phải có một nơi an toàn bạn không được làm gì không được nói gì vì thế chúng ta đang nuôi cái bông tuyết và bông tuyết thì rất dễ tan những người sống sót là những người mạnh mẽ họ không dễ bị tan chảy anh nói bất kỳ điều gì không giết chết bạn sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn vì thế anh ta nói hãy đến phòng tập đi tập nặng đi nâng 100 pound hôm nay thì ngày mai bạn sẽ nâng được 105 pound khoảng thời gian tồi tệ sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn có một điều mọi người có thể làm như tôi đã nói mọi người có thể mua bạc với giá 20 đô mọi người đều có đủ 20 đô nhưng mà họ sẽ làm điều đó chứ không họ sẽ đi uống Starbucks